anh giữ chặt trên tay món quà mong ngày hôm nay nói ra những lời nói yêu thương cùng em ngày sinh nhật nên em rất vui ngày em mặc chiếc váy dáng ngời cũng là ngày em nói yêu thương cùng người với những tay giấu đi món quà anh dư tặng em sợ em sẽ biết tâm tư nên anh đã giữ lặng im giờ quay lưng bước đi giả vờ như chưa biết gì chạy thật nhanh hứa với lòng dằn hết